Theo Nikkei, Mỹ đang nhắm vào các tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông. Giới chức Mỹ và Nhật Bản lo lắng về việc Trung Quốc dùng chiến thuật dương đông kích Tây để ngầm hiện thực hóa tham vọng chiến lược. Lầu Năm Góc đang tập trung vô hiệu hóa năng lực tàu ngầm của Trung Quốc tại Biển Đông. Từ tháng 7 tới tháng 9 năm nay, cả Mỹ và Trung Quốc đều tổ chức các cuộc tập trận ở Biển Đông – Giới quan sát quốc tế liên tưởng các cuộc tập trận diễn ra cùng thời gian này với căng thẳng leo thang giữa hai bên. Điều này đồng nghĩa, dưới cái nhìn thông thường, đây là các màn tập trận nhằm tăng cường năng lực hoặc đơn giản dàn mặt đối phương. Nhưng dưới lăng kính quân sự, các chuyên gia đưa ra một bản phát thảo về bản chất của các đợt tập trận này. Trong đó, làm bật lên hai vấn đề, ý định của Trung Quốc và phản ứng tương ứng của Mỹ. Về phần Trung Quốc, Nikkei ASEAN Review của Nhật Bản ngày 18 tháng 9 nhận định rằng Bắc Kinh đang thực hiện chiến thuật phân tán sự chú ý. Cụ thể, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đang có động thái đồng thời trên bốn mặt trận, gồm Biển Đông, Biển Hoa Đông, Biển Hoàng Hải và cả khu vực tranh chấp biên giới với Ấn Độ. Tại khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép, nhánh Bộ Tư lệnh Chiến khu phương Nam của PLA tổ chức tập trận từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 7. Cũng trong giai đoạn đó, Bộ Tư lệnh Chiến khu phương Bắc của quân đội Trung Quốc phụ trách tập trận ở biển Hoàng Hải. Tại biển Hoa Đông, Bộ Tư lệnh Chiến khu phương Đông cũng tổ chức tập trận. Và dĩ nhiên thời gian qua, quân đội Trung Quốc xa vào một cuộc đụng độ thực sự với Ấn Độ ở biên giới. Như vậy, ở từng điểm nóng, các nhánh của PLA đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Đây không hẳn là một kiểu đối phó hay bố trí dàn trải. Ngược lại, đây có thể là một chiến thuật hẳn hoi. Nikkei cho biết, quan chức an ninh Nhật Bản lo rằng có khả năng Trung Quốc đang cố gắng thu hút sự chú ý của thế giới vào một khu vực, song thực tế lại dồn sức gặt hái mục tiêu chiến lược ở khu vực khác. Chiến thuật đánh lạc hướng này thực ra từng được sử dụng trước đây. Nikkei dẫn lại trường hợp những năm 1950, khi Trung Quốc triển khai các hoạt động liên quan tới việc sáp nhập Tây Tạng, song song với bối cảnh can thiệp vào chiến tranh Triều Tiên. Người ta đã gọi đây là một kiểu phong tán sự chú ý. Cũng theo Nikkei, phía Mỹ dường như cũng nhìn ra kế sách của Trung Quốc và câu trả lời nằm ở các cuộc tập trận ở Biển Đông khi hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan xuất hiện. Đó là lần đầu tiên quân đội Mỹ tổ chức hai tàu này một lúc cho cuộc tập trận ở Biển Đông sau 8 năm. Và việc Mỹ chọn Biển Đông cho thấy Lầu Năm Góc đã nhắm tới trái tim của quân đội Trung Quốc, nơi POA có thể triển khai phương án cuối cùng. Các tàu ngầm năng lượng hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Để bảo vệ trái tim này, Trung Quốc tích cực xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông và củng cố phòng thủ bằng tên lửa và chiến đấu cơ. Trong bối cảnh đó, Mỹ phản ứng bằng các cuộc tập trận mô phỏng dùng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và các lực lượng khác để phá hủy các đảo nhân tạo, tức đánh thẳng vào các căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc. Theo lý thuyết, sau đó Mỹ có thể triển khai các tàu ngầm để ra đòn chốt hạ, Hồi giữa tháng trước, đã xuất hiện ảnh vệ tinh từ một công ty Mỹ chụp lối vào của căn cứ tàu ngầm Trung Quốc ở đảo Hải Nam. Đây không khác gì một tín hiệu cho thấy Mỹ sẵn sàng khiến tàu ngầm Trung Quốc không còn nơi trú ẩn nếu xung đột xảy ra, theo Nikkei. Trung Quốc tố Anh, Pháp, Đức có động cơ bí mật khi gửi công hàm Biển Đông. Trong công hàm đề ngày 18 tháng 9 gửi lên Liên Hợp Quốc, Trung Quốc lập luận mọi hành vi diễn giải và áp dụng UNCLOS không chính xác là có động cơ bí mật. Bắc Kinh nhấn mạnh đang giải quyết tranh chấp với các bên một cách hòa bình và hữu nghị. Công hàm của Trung Quốc được đăng trên trang web của Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc vào ngày 19 tháng 9, gồm 4 điểm chính, bắt đầu bằng việc tố các nước có động cơ bí mật khi diễn giải sai luật quốc tế. Trung Quốc phản đối việc sử dụng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 như một công cụ chính trị để công kích nước khác. Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh. Các quốc gia nên diễn giải và áp dụng các luật biển quốc tế, bao gồm UNCLOS một cách chân thành, toàn diện và chính xác. Mọi hành vi giải thích và sử dụng UNCLOS một cách phi lý, bất hợp pháp đều có động cơ bí mật, Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc lập luận, nhấn mạnh Trung Quốc là nước ủng hộ và tham gia tích cực vào quá trình xây dựng cải tiến UNCLOS. Bắc Kinh khẳng định ngay từ đầu công hàm, đây là sự đáp trả đối với công hàm của ba nước Anh, Pháp và Đức, nhóm E3 ngày 16 tháng 9. Trong đó, nhóm E3 cho rằng yêu sách đường cơ sở thẳng vào quyền lịch sử mà Trung Quốc đưa ra là không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Nhóm E3 cũng kêu gọi duy trì sự toàn vẹn của UNCLOS và quyền tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Nhắc lại phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông đã bác bỏ yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc. Công hàm của Trung Quốc kết thúc rằng nước này đang đóng góp cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông và giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn hữu nghị với các nước liên quan trực tiếp các nước liên quan nên tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như các nỗ lực chung của Trung Quốc và ASEAN nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Công hàm của Trung Quốc nêu. Cuộc chiến công hàm về Biển Đông, cách gọi hiện nay của nhiều người trước việc các nước liên tục gửi công hàm công thư lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách phi lý của Trung Quốc, phát sinh sau một công hàm do Malaysia đệ trình lên Ủy ban ranh giới thêm lục địa của Liên Hợp Quốc CLCS vào tháng 12 năm 2019.